nhiên là tháng ăn chơi Đúng. tháng hai cờ bạc tháng ba rượu chè không tụi ăn tết không à. rồi ba tháng ăn chơi chừng nào làm tháng tư cài bữa ruộng ra hay tháng tư cài bữa ruộng ra à. tháng năm gặt tháng năm đóng lại đi chơi với bạn bè tôi mới mở ra con tháng đóng lại liền hả ông bà vậy sao phải làm vậy chứ Gì? tháng sáu tháng sáu tháng sáu tháng bảy nghỉ hè tháng tám gặt chưa tháng tám tháng chín à, mùa hè mới xong một mười hai còn ba tháng nữa thôi nghỉ đông cho rồi